dáng con này đẹp phết anh em ạ nhiều muối vãi mẹ nhiều muối thật đấy không nhớ thắp hương muối rồi con này cánh ok phết đấy anh em định này nghe Đấy, vào thế đấy anh em ạ Con này cánh ok phết, cánh mỏ đều Chuẩn bị đánh rồi anh em ạ xong rồi trượt mất rồi mẹ đánh kiểu gì trượt được nhỉ xúc nào này đá khôn rồi đấy này nó vừa bị sụp trượt này bây giờ đá dày chừng quá anh em ạ lá dày quá Ý dập trượt rồi nó mất con này đá cồn rồi Tschö. sẽ có lúc mày trượt chân thôi lì quá nhỉ này này nó bị sập trượt rồi bây giờ đánh rất là rẻ trùng thêm một tí nữa là sập rồi cầu từ hơi rơi phát này nó chỉ cần động nhẹ là sập luôn nào phát này chết nào béo lên đến mẹ này nào quay lại chiến tiếp nào más